hành trình lấy số, tập hợp giang hồ của đường Nhuệ, tin tức pháp luật, để thành thế lực ngầm ở Thái Bình. Đường Nhuệ đã không ít lần liều mạng, tập hợp trong tay đám đàn em có máu mặt để phô trương thanh thế. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản với Nguyễn Xuân Đường có biệt danh Đường Nhuệ, ngụ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra về hành vi bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ninh Đức Lợi 46 tuổi, ngụ phường, Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình để điều tra. Như vậy, cho tới thời điểm này, Đường Nhuệ bị khởi tố với hai tội danh cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản trong ba vụ án khác nhau. Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra. Thu phục đàn em máu mặt theo tìm hiểu của đất Việt, để trở thành một thế lực ngầm ở đất Thái Bình đường nhuệ có sự trợ giúp đắc lực của đám đàn em phía sau, đó đều là những đối tượng có số má. Từng nhiều lần vào tù ra tội, ông T, 56 tuổi, một người có tiếng trong buôn vàng bạc ở Thái Bình hiểu rõ thế lực ngầm cho biết, một trong những đàn em thân tín nhất của đường nhuệ là Cường Tén, đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng thịnh vượng thành phố. Nam Định, vào những năm đầu thập niên 90 khiến cho một vị nguyên là tướng công an, thời điểm đó là giám đốc công an tỉnh Nam Định bị trột mắt, sau vụ cướp tiệm vàng, Cường tém đi tù nhiều năm liền rồi trở về Thái Bình sinh sống từ nhiều năm trước. Sau khi ra tù, Cường tém về địa phương gia nhập vào băng nhóm của Đường Nhuệ. Với tiếng của mình, Cường tém phụ trách hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời đứng ra liên lạc với những đối tượng vào tù ra tội khác để tuyển đàn em cho Đường Nhuệ trong nhiều năm qua, ông C cho biết. Với khoảng thời gian trong tù nhiều năm của mình, Cường Tém nhanh chóng tập hợp cho đường nhuệ nhiều tay chân bất hảo, sẵn sàng gây chiến và hành hung người khác nếu nhận được chỉ đạo. Không những thế, đám đàn em của đường nhuệ còn ra tay rất tàn bạo, sẵn sàng khiến cho những người chống đối bị thương tích nặng nề. Đơn cử như vụ việc Tiến Trắng, cầm đàm một đám đàn em của đường nhuệ hành hung một người ở huyện Đông Hưng. Thái Bình ngay trước cửa nhà vào năm 2018 chỉ vì nghi ngờ đối tượng này có thái độ chống đối, nói xấu hoạt động làm ăn của đường Nhuệ. Bên cạnh Cường téng Đường Nhuệ còn một người đàn em khác là Hiền Kem, một đối tượng nổi lên trong hoạt động bảo kê tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ban đầu, Hiền Kem hoạt động ở chợ Hoa Phường, Kỳ Bá, nhưng sau kết hợp với Đường Nhuệ mở rộng lực lượng, khuếch trương thanh thế, cùng nhau hoành hành mảng bảo kê trên đất Thái Bình. Có thể nói, Hiền Kem chính là đối tác của đường nhuệ trong mảng bảo kê tại các chợ. Nhóm này lộng hành, khi đã có trong tay quyền lực ngầm thì sẵn sàng ra tay với những kẻ chống đối. Gần đấy có một vụ án mạng xảy ra tại chợ Hoa Kỳ Bá vào năm 2019, khi có người đến đây buôn bán không chịu nộp tiền phế đã phải mất mạng. Vụ việc được dư luận đồn đoán là có liên quan đến Hiền Kem nhưng sau đó lại chưa điều tra ra được thủ phạm, ông C kể. Ngoài ra, trong đám đàn em của đường nhuệ còn hàng loạt những đối tượng có máu mặt khác, nổi tiếng trong hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, sòng bài ở Thái Bình như anh em Cường Độ, Diệp Độ, anh em Cương Đạo, Tuân Đạo vân vân. Mặc dù đường nhuệ là đại ca của những nhóm này nhưng lại không có máu lô đề, mà chủ yếu đi sâu vào lĩnh vực bảo kê trong hoạt động dịch vụ như vận tải hành khách, nhà nghỉ, nhà hàng, quán bar vân vân. Những mảng làm ăn liên quan đến bài bạc, lô đề, đường nhuệ hầu như không tham gia mà để cho đàn em tự làm, ông C nói. Phô trương thanh thế, thời điểm năm 2010 khi mới trở về nước sau quãng thời gian ở bên Nga, đường nhuệ mới chỉ biết đến là đối tượng liều lĩnh, thường xuyên hoạt động ở khu vực bến xe khách tỉnh Thái Bình. Thời điểm đó, đường nhuệ vẫn chỉ là các diêu trong thế lực ngầm ở Thái Bình, trong tay chỉ có khoảng chục đứa đàn em, phải giành giật từng thị phần trong tay của những đối tượng khác. Nhưng với sự khôn ngoan cộng với tính liều lĩnh của mình, đường nhuệ dần gây ra nhiều sự vụ để phô trương thanh thế. Nổi bất nhất phải kể đến vụ nổ tiệm vàng trên đất Thái Bình vào những năm 2010 nhưng sau đó lại không tìm ra thủ phạm, một lãnh đạo nhà xe tại Thái Bình kể. Từ đó, nhiều người đi theo đường nhuệ để kiếm sống. Khi lực lượng đã đủ mạnh, đường nhuệ bắt đầu thống lĩnh mảng bảo kê dịch vụ vận tải hành khác, các khu chợ, Ban đầu, đường nhuệ cho đàn em đến những khu chợ trên địa bàn thành phố, Thái Bình thu phế, kể cả những người buôn bán nhỏ, bán từng mớ rau, quả trứng cũng phải nộp phí chợ cho đường nhuệ, số tiền đó có khi chỉ vài chục nghìn trên lượt thu. Nếu ai cố tình chống đối thì đường nhuệ cho đám đàn em đến quấy rối. Chính nghệ sĩ Quang Tèo cũng từng thừa nhận rằng, trong một đợt diễn tại hội chợ ở thành phố Thái Bình vào năm 2017, đường nhuệ cùng đám đàn em đến gây rối chính anh phải đứng ra giải quyết. Xin, đường nhuệ bỏ qua cho để có cơ hội biểu diễn. Theo ông C, để vươn lên được thì đường nhuệ đã phải cạnh tranh rất khốc liệt với những đại gia trong lĩnh vực vận tải ở Thái Bình như Hoàng Hà, Việt Học. Hàng chục vụ gây lộn của đường nhuệ liên quan đến hai nhà xe này diễn ra. Cuối cùng, họ cũng đành phải chấp nhận điều kiện của đường nhuệ. Khi đã có tiền, quyền của giới giang hồ trong tay, Đường Nghệ bắt đầu ghi dấu hình ảnh của mình bằng việc làm quen với các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt. Ông Nguyễn Quốc Vịnh, người dân phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cho biết, Đường Nghệ là dân anh chị nhưng lại có máu nghệ sĩ, đồng thời cũng lợi dụng nghệ sĩ để gây dựng hình ảnh của mình. Đường Nghệ không chỉ thường xuyên mời nghệ sĩ về nhà riêng tụ tập, biểu diễn mà còn tham gia đóng phim nói về hoạt động của dân xã hội đen. Đạo diễn Đức Thịnh, người từng tham gia dự án phim ngắn mà Đường Nghệ là một trong những diễn viên chính cho biết, anh quen với trợ chồng đại gia này khoảng 3 năm về trước, trong một lần về Thái Bình làm việc. Lúc đó, bà Dương rất mê một bài hát do tôi sáng tác và mời tôi về nhà chơi. Khi tôi về nhà Đường Nghệ, tôi được mời tham gia một dự án phim ngắn. Đồng thời, Đường Nghệ lấy ra một cọc tiền giày cột đưa cho đàn em để lo cho dự án phim này. Đạo diễn Đức Thịnh kể đạo diễn cũng tiết lộ đường Nghệ mê đóng phim, đặc biệt là phim về võ thuật. Vì thế, đường Nghệ luôn nói với anh khi nào cần tiền làm phim cứ nói, bao nhiêu cũng được. Đến bộ phim tiếp theo, Đức Thịnh tiếp tục mời đường Nghệ tham gia và nhận lại lời hứa, em cứ alo là anh có mặt, không tiền nong gì cả. Đạo diễn Đức Thịnh cho biết, anh bắt xe khách lên nhà đường Nghệ gửi kịch bản. Sau bữa trà nhạt, khi ra về, bước vào cầu thang anh đường nhét một cọc tiền vào túi quần tôi, tầm 20 triệu, chẳng có lý do gì cả, anh ấy nói là tiền đi đường vì đi xe khách về vất vả, sau đó thì tôi trả lại tiền. Ngoài ra, khoảng 2, 3 lần nữa anh ấy vẫn dúi tiền vào túi quần tôi như lần trước và lần nào tôi cũng trả lại và nói, đúng ra, em phải là người trả tiền anh, đạo diễn Đức Thịnh kể, Ngọc Khánh tin tức pháp luật.